anh thương cái chị này quá mà anh sợ không cưới gần một tháng sau nữa cái nói à, mẹ ơi giờ con nói à, với mẹ này nha giờ con nói thiệt với mẹ giờ hai đứa con thương nhau quá rồi giờ con lỡ làm cho à, con bạn con có bầu chết tiếng luôn trời ơi sao vậy con chưa cưới nhau thì hai đứa đã gọi là gõ cổng trước rồi đó dạ chưa không kể tiếp tục cái chuyện mà bị bị cứu lừa nãy mình lên nghe nói là cứu lừa bạn à. xong cưới về 4 tháng sau mình nói trời ơi mình mừng quá sắp có cháu nội rồi đây mà sao thấy cái bụng nó xẹp lép mình đi lên trên hàng xóm ờ, lên cái quán cái bên á nghe nói ờ, bữa hổm mình nghe nói nói sao con dâu có bầu sao hôm nay nó còn lên đây nó mua mua cái cái cái kia đó rồi sao kỳ vậy trời về kêu hai đứa ra đây hai đứa ra đây con trai á nó nói anh ta lại dạ thưa mẹ hồi đó con nghe mẹ nói mẹ không cưới vợ con con sợ quá nên là con nói đại vậy á cho mẹ cưới cho con trời ơi chết rồi sao con nói đại cái chuyện trời ơi vậy con ví dụ mẹ đó ha à, xin chào Quyền Linh À, chào Lê Lộc, dạ. chào tất cả quý khán giả có mặt trong phim trường Và tôi tên là Phan Thị Thanh Nhàn Đến từ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ừ. Nghề nghiệp là trước đây là dẫn chương trình, làm MC oh. Từ khi con nó cho lên chức bà nội tới giờ thì cũng thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật mới nhận à, chương trình đi làm cho nhà hàng thôi Dạ Dạ đây là con dâu của tôi Dạ, dạ. chào chú Hoàng Linh, chào con. Lê Lộc Em là Trần Thị Mỹ Duyên, em hiện đang đi làm công ty, em 23 tuổi mình làm dâu của mẹ lâu chưa? Dạ làm dâu cũng được 4 năm rồi chị 23 tuổi làm dâu 4 năm rồi Là làm dâu lúc 19 tuổi cơ Vậy quen nhau lúc mấy tuổi? <laughs> Dạ lúc còn nhỏ <laughs> Còn nhỏ là khoảng mấy tuổi? Dạ con đi đi học Đi học là khoảng mấy tuổi? <laughs> mấy tuổi cái gì 19 tuổi người ta mới cho cưới mà chú hỏi kỹ quá à. hỏi... Mình có em bé chưa em hả? Dạ rồi chị, nay ờ, được gần 3 tuổi chị cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó thì mình ấn tượng điều gì không phải ấn tượng đó mà quá là ấn trực ấn tượng luôn mình thì nhỏ con vậy nè mình đang nằm dẫn dẫn dâu về mình cũng không ngờ dẫn về nghe là chào bác trời ơi mình nhìn lên nhìn lên nhìn lên trời nó bự con nó che hết cái cánh cửa luôn <laughs> trời ơi hết hộ gì cao mét mấy con con một mét sáu tám cao hơn lê lộc một chút <laughs> lê lộc mấy sáu mốt <laughs> ở nhà thì nói chung là mình cũng không có một thằng con trai duy nhất thôi à con một con một đó nhưng mà mình không có đặt là quy chuẩn là con dâu phải như thế nào miễn con trai mình thương là mình chịu thôi nhưng mà mình tính là chấp nhận là cho hai đứa nó tìm hiểu với Quen nhau thôi. thôi xong cái uh, mấy ngày sau quyện linh biết không là nó lừa mình một cú lừa rất là quặn mục luôn à, tôi nói là con còn nhỏ lắm nha lúc đó là hai đứa bằng tuổi nhau đó mới có 19 tuổi thôi con phải từ từ mới lấy vợ khoảng hai mấy tuổi cho chững chạc xong á mẹ mới cưới vợ cho con Anh thương cái chị này quá mà anh sợ không cưới gần một tháng sau nữa cái nói à, mẹ ơi giờ con nói à, với mẹ này nha giờ con nói thiệt với mẹ giờ hai đứa con thương nhau quá rồi giờ con lỡ làm cho nó, à, con bạn con có bầu chết điếng luôn trời ơi sao vậy con mà lúc đó mình cũng lo cho con gái người ta nữa rồi mình mới nói kêu này ra giờ thì sao giờ hai đứa lỡ vậy rồi thôi giờ giờ bác sẽ đi cưới con thôi chứ mình sẽ chịu trách nhiệm nhiệm chứ giờ sao giờ cái giờ gặp anh xui chị xui mở bàn tính nên là cũng đi tìm đến thầy để cũng như là tìm đến cái người mà coi ngày lành tháng tốt để mình cưới vợ cho con mình á là lúc đó là nó nói đầu tháng 5 năm 2015 dở sổ ra thì ông coi được là có một à, ngày lành ở trong tháng năm đó rồi một ngày lành trong tháng 11 chỉ một năm đó chỉ có hai ngày lành thôi mà mình nghĩ trời đất ơi con gái người ta có bầu này mấy tháng rồi mà để tới tháng 11 rồi nó bụng nó bự lên sao cưới đúng rồi rồi xong cái mình nói thôi giờ làm liền trong tháng 5 mà mình nói làm liền mà đi đặt thiệp thì điều lại cái cái cái người mà họ làm thiệp luôn á mà đặt sáu bảy trăm thiệp rồi làm giùm tôi bữa nay đi rồi ngày mai tôi lấy liền trời ơi bác ơi bác đặt thiệp lấy liền vậy sao con làm cho được trời ơi con ơi con làm ơn làm phước làm giùm bác đi chạy sắc sơ sắc sở mời hết đầu này bà con của bác lúc đó lo quá cũng quên mời nó nhiều khi cái người kế bên nhà cũng không mời luôn rồi ổng qua ổng nói ổng cũng bự con lắm qua ổng nói vợ chồng bay thấy tao mập vậy chứ tao ăn ít lắm thì tưởng tao ăn nhiều lắm mà sao không dám mời có đứa con cũng không mời tao làm sao <laughs> trời ơi mình nói phải xin lỗi em hết quên đúng dạ, không quên đó hồi đó mình có chồng về á ngày đầu là phải thức dậy sớm nè pha cho bà, bà già chồng mà một ấm nước trà rồi quét nhà quét sân không chỉ ngủ tới 10 giờ luôn kêu vậy em mà trưa nó ngủ vậy đúng rồi con có mẹ chồng thì là ngon rồi đó nhưng mà không biết là chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không mẹ thì uh, nhỏ con với lại uh, trẻ dạ, mẹ hiền lắm chị uh ừ -huh. nói chung là thương con dâu lắm con dâu hết ăn gì là mẹ mua cho cái đó à. chưa cưới nhau thì hai đứa đã gọi là gõ kẽn trước rồi đó dạ chưa không kể tiếp tục cái chuyện mà bị bị cứu lừa nãy Nguyễn Linh nghe nói là cứu lừa quạng mực xong cưới về 4 tháng sau mình nói trời ơi mình mừng quá sắp có cháu nội rồi đây mà sao thấy cái bụng nó xẹp lép mình đi lên trên hàng xó ờ, lên cái quán cái bên á nghe nói ờ, bữa hổm thì nghe nói nói sao con dâu có bầu sao hôm nay nó còn lên đây nó mua mua cái cái cái kia đất rồi sao kỳ vậy trời về kêu hai đứa ra đây hai đứa ra đây con trai á nó nói anh ta lại dạ thưa mẹ hồi đó con nghe mẹ nói mẹ không cưới vợ con con sợ quá nên là con nói đại vậy á cho mẹ cưới cho con trời ơi chết rồi sao con nói đại cái chuyện trời ơi vậy con ví dụ mẹ đó ha trời ơi nói làm thiệt... tôi lo giật mình tôi tưởng đâu gõ kẽn rầm rầm ờ. rồi <laughs> ai về kẽn chưa gõ rồi cưới về con có làm dâu tốt không con còn trẻ quá mà ừ, con thì chắc không tốt đâu tại cái tính con vô tư á nhiều lúc làm mẹ buồn mà không biết con làm gì mẹ buồn con thử kể vài câu chuyện coi Hôm nay mình cứ nói thật với mẹ đâu Mẹ sẽ thông cảm mà mẹ biết là con cũng còn trẻ mà Cũng tại nó còn nhỏ lắm á Nên là mình cái gì á, mình cũng phải chiều nó hết trơn á Quyền nên thấy là mình cũng rất còn trẻ Nên là cái việc gì mình làm được thì mình cứ làm cho nó hết trơn á Con thấy điều gì chưa phải với mẹ nè Con tự nhận thử xem chưa phải con chưa phải nhiều lắm giờ mà nói ra con không biết nói sao nữa gần đây nhất em đã làm gì cho mẹ buồn em thì em nói chuyện em hơi vô tư á rồi em đi chơi tại lúc đó chồng con đi nghĩa vụ á chưa về con về nhà thì con cũng buồn cho nên con con ở gió tăng ca để con đi chơi á à mẹ thế nhà giữ bé giùm con mà em đi đâu đi về nhà mình hay sao dạ không em đi chơi nét đó chị rồi ngồi quán nét hoài luôn hả dạ con ngồi có mấy tiếng rồi chú rồi con con để nhà cho mẹ coi dạ có thú tội với mẹ chưa dạ chưa chưa hả hôm nay con mẹ biết hết á vấn đề mẹ bỏ qua cho con thôi nhưng quan trọng là con phải nói thật với mẹ con nói với mẹ đi con xin biết. lỗi mẹ mẹ biết hết chứ không biết đâu biết con đi chơi luôn nhưng mà mẹ không có nói mẹ về mẹ thấy là chồng mẹ đi nghĩa vụ nên là ở nhà với mẹ nên là mẹ cũng biết con còn trẻ nên là ham chơi nên là thôi kệ cho con đi chơi cứ thoải mái cho con đi chơi đi nhiều khi chồng con điện về mình cũng phải nói dối luôn nói à, hỏi vợ con về chưa mẹ nó về rồi mà nhiều khi nó biết bạn bè thấy đi chơi nó nói mẹ sao mẹ mẹ còn bao che cho vợ con nữa nói không phải mẹ bao che đâu con đừng nói về tội mẹ mẹ mỗi lời nói của mẹ là những lời nói dối rất là ngọt ngào mẹ muốn cho gia đình hạnh phúc im ấm con dâu của mẹ mẹ biết ý nó à, tôi nói là con ơi cái gì của con á là nó sẽ của con mà nếu không phải của con con có níu giữ thì rồi đây nó cũng phải không phải của con nên là mình dùng hết tình thương để thương con dâu nên là chồng đi nghĩa vụ 2 năm nó vẫn ở nhà với mình rồi mình coi như con gái không có hơn thua không có tính toán không có là chèn ép con dâu không bắt làm cái chuyện gì hết mọi việc mình đều làm cho nó hết đi làm về mà thì chỉ ngủ đi con xong rồi tới giờ đi làm vậy ăn cơm xong rồi đi làm thôi trời ơi thấy thương không giữa con với mẹ con có điều gì hợp nhau không hợp cũng nhiều mà không hợp cũng nhiều có một cái rất hợp luôn đó là xí sọn xí sọn như nhau để chồng nàng dâu mỗi lần mà đi ra đường thấy gì đẹp thấy guốc cao nè thấy mẹ lùng quá guốc cao thì cao mua về cho mẹ nè rồi thấy đồ đẹp mua về cho mẹ nói chung là bởi vậy nên là thương lắm cái lúc mà nó đi sinh ở dưới bệnh viện á đi sinh tới 10 ngày là bé nó không khỏe đó nên gửi lên dưỡng nhi 10 ngày luôn trời ơi thức trắng đêm với nó luôn mong mà có chị xui xuống giữ giùm chờ một ngày đặng về ngủ một bữa mà chị xui xuống cái kêu thôi thôi thôi mẹ mẹ mẹ về đi có mẹ chồng con rồi xong tiếp tục giữ tiếp tục nữa mà mình nói tại vì thương con quá nó chỉ là mẹ mẹ mẹ mẹ nó khóc kìa mẹ mẹ mẹ mẹ nó tè kìa mẹ mẹ mẹ mẹ nó ỉa kìa mẹ cái gì cũng kêu mẹ hết trơn á trước mặt thì là vấn đề ăn uống tại mẹ con ăn ngọt á ăn ngọt rất là ngọt luôn đôi khi mẹ nấu chè mà ngọt quá con không được còn mẹ... bữa cơm trong gia đình thì mình ăn uống sao em ừ, thì em ăn không được thì em nói mẹ thì mẹ bỏ luôn món đó thí dụ như là mẹ ơi con không thích ăn món này thì từ đó tới sau là và cô sẽ bỏ món đó luôn cô không ăn nữa cô sẽ cùng ăn với món của con trời ơi hay quá mẹ chồng đúng là yêu thương con dâu đến mức như thế chứ nghĩ cái này đáng lẽ con dâu phải là hy sinh cho mẹ chồng đó ăn uống có bao giờ con nấu cơm cho mẹ không dạ có nhưng mà ít lắm tại con nấu đồ ăn không có ngon con nấu dở lắm con nấu món gì mà dở ừ, thì con nấu uh, có khi là luộc rau rồi uh, Ừ, chiên trứng này nọ thôi chứ còn mấy món mà kia thì con nấu không được luộc rau chiên trứng mà cũng dở nữa hả <laughs> dạ để mà chồng lo hết rồi con có biết chăm sóc con không dạ có buổi tối thì con đi làm về thì con cho bé vô ngủ với con con đi làm ca một á thì chiều con giữ còn mà con đi làm ca hai thì sáng con giữ con đánh con tại vì bé nó quậy quá rất là quậy luôn nó như con trai vậy á nó lấy hộ của bà nội xong muốn coi xong cái nó lấy nó đập nó quăng cái con quánh quánh thì mẹ binh cho nên đâm ra cái hai mẹ con bắt đầu quan điểm là ở chỗ ờ, nuôi con nuôi cháu ừ. dạ. cho nên nhiều lúc con thấy con cũng buồn nhiều lúc con quýnh con con mà mẹ không cho quýnh á con nít bây giờ càng đánh càng lì nên là mình nói nhỏ nhẹ nhưng mà đánh là vậy cho đánh nè thí dụ như mình đánh khẽ cái tay nó nó phá cái đó mình nói ừ con ơi con phá cái này nên mà làm mẹ đánh con con sai chỗ này mẹ đánh con chỗ này nó nhớ chứ nó phá rồi cứ tự nhiên bắt ra quýnh bóp bóp bóp bóp rồi nó cũng không biết mình sai cái cái chỗ nào ngày mai nó phá nữa đúng rồi những ngày kỷ niệm những ngày sinh nhật mẹ em có nhớ không dạ không tại em vô tâm lắm tại sao mình lại không biết không tìm hiểu cái điều đó em hả dạ cũng có nhưng mà mẹ nói rồi nhưng mà em quên em không hỏi lại luôn dạ hỏi qua ai sợ mẹ buồn á chị <laughs> hỏi em hỏi sao? nhiều khi mẹ lại vui á tại hỏi xong rồi quên em hỏi cũng mấy lần nhưng mà em không có nhớ vậy hả dạ em nói xong mẹ nói xong em quên mất tiêu có ghi cái ngày sinh nhật của mẹ vô cột của nhà gì đó hay vô sổ hay vô điện thoại gì đó dạ nhớ không dạ con thấy cô là một người mẹ rất là hy sinh á không biết là có bao giờ mà cô tuổi thân cô khóc vì em quá vụng về chưa cô có chứ cái nhiều khi mình mình nghĩ là không biết mình là mẹ chồng hay là đàn dâu nữa thật sự là con nó nó vô tâm lắm cũng nhiều khi cũng có nói khéo nói khéo nhưng mà con bé này nó không có hiểu nó chẳng có hiểu gì trơn cứ vô tư vô tư vậy đó à, thương nó lắm mà không có không phải là nói là không hài lòng nhưng mà mong muốn à, từ nay sắp tới bớt ham chơi lại bớt <laughs> mua sắm phung phí lại học mà một hai món ăn ngon mẹ thì càng ngày càng già con thì càng ngày càng lớn nên là thí dụ không có mẹ ở nhà thì ờ, phải ờ, nấu ăn rồi cho ba chồng rồi cho chồng cho con một hai món ngon ờ, ta nói là đường hạnh phúc nó đi ngang qua cái đường bao tử xong yeah. rồi nó mới dạ. đi đến hạnh phúc chồng mình ăn sao mà nó nhớ hoài cái món ăn của mình mai mốt nó không có ăn ở ngoài về nó nó ăn cơm của vợ đó là giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mẹ con là một người nghệ sĩ rất là dễ thương rất là hiểu về tâm lý luôn con mà không chinh phục được mẹ là dở đó nha hôm nay có đông đảo mọi người ha có bà có hàng xóm có hết luôn á con muốn xin lỗi mẹ gì và hứa với mẹ điều gì đi rồi nói dinh mắt mẹ nói con con xin lỗi mẹ con con vô tâm con không biết mẹ muốn gì mẹ hết gì con hứa là từ nay con sẽ sửa đổi con không có ham chơi nữa con sẽ học nấu món ăn nhiều để về nấu cho ba mẹ ăn rồi thôi cố gắng nha con dạ. cố gắng nha dạ chào cô ờ chào chú Hồng Linh chào cô Lê Lộc dạ, dạ mời cô ngồi cô ngồi đi cô dạ chào chị dạ, dạ xin mời chị ạ à. rất vui được chào đón à, cô với lại em gái đến tham gia chương trình ừ. cô à, có thể giới thiệu về mình ạ à. chào chú Hồng Linh chào cô Lê Lộc dạ. chào quý khán giả trong trường quay Cô năm nay là Trương Thị Thiện 66 tuổi quê ở Hùng Hiệp Hậu Giang Ồ, Hậu Giang lên đây á cô hả? Trời đi hôm qua nay ngủ nhà nhà nghỉ chú <laughs> Rồi, lên tối hôm qua luôn Con nhỏ này nè, nó đi mẹ cô tôi đi mẹ ơi, đi, đi gặp chú Hoàng Linh, coi trời đọc thấy thấy thương quá à, mẹ mê dữ lắm á Vậy đi à, mẹ ơi, đi sớm <laughs> Ở dưới quê có biết Quyền Linh Lê Lộc không? Trời ơi, bắt hoài tối ngày mê dữ lắm mấy chú <laughs> Mê tới giò heo á, hầm rỡ khét luôn, không còn ăn gì được Trời Trời à, hầm cái cái gì coi, mẹ mẹ cái gì khét khét, khỏi cái gì khét ông và chồng nói trời ơi tối ngày hai mẹ con mê quyền linh với cô lê lộc tôi nói vậy chứ không mê sao đợt nặng tôi sắp đi này nè không ông nói gì kỳ vậy <laughs> đó mê đó bữa nay mới lên gặp chú với dạ. Ờ, lê lộc dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. dạ chào chú huyền linh và cô lê lộc và tất cả mọi người trong trường quay em tên là ngô thị kim chi em ờ, đến từ hậu giang sống chung với mẹ chồng làm dâu của mẹ cũng được 10 tháng rồi Mới 10 tháng hả? Dạ, Nhưng mà mình tháng. năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhờ nhìn trẻ lắm luôn á Dạ em mới có 23 tuổi thôi Trời đất ơi, trẻ dữ vậy tuổi hả? Mình có em bé chưa? Dạ chưa nữa Chưa hả? Dạ, tại vì hai vợ chồng cưới nhau được có mấy ngày chồng đi làm nữa rồi à. Chồng đi làm xa hả? Vậy là mẹ chồng mong ờ, cháu lắm nè Mong cháu mà nó có gần đâu có cháu Nó đi đâu? <laughs> Nó bên Hàn Quốc à, đi uh, lao động đó hả à, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu cô cô ấn tượng gì cô gái này không cô sao không cũng đâu gặp đó đâu ông trai nó quen cái ngày đám dỗ nhà cô á dạ. nó dẫn về nó dẫn về với cái nó mẹ mẹ mẹ chịu nhỏ này làm dâu không cô mới lại gần gần hỏi ơi mẹ mẹ chịu à. không nhà nhà bác ba nấu rượu tới hai, hai năm nay nấu rượu cỡ hai chục năm làm dâu bác ba nổi không nó ngồi nín thinh nó không nói gì chứ cười thôi nó cười thôi à nó không nói gì chứ con cô đi bển đâu cũng cả năm à bây giờ nó chịu nhỏ này nè về hai người lớn nói nhau đây vậy là cô đi qua bên chị xui á nói đặng đặng đặng, đặng cưới đó cưới tới tiến tới cưới cái nói vậy rồi nó đi về về trong vòng nửa tháng hà rồi cứ bảy ngày đi bển rồi Trời bỏ nhà với cô còn nghiệp không bỏ nhà ngủ một mình khóc nữa chứ trời, thế trời ơi nó ngủ tới 7 giờ nó chưa thức nữa cái tôi mới mở cửa hỏi làm gì khóc hả con nhớ chồng quá mẹ ơi tôi nói nhớ chồng thì mày mở điện thoại cho mày dòm hả thì thấy chồng mà hết nhớ vậy <laughs> ủa nhưng mà nhà em gần đó không dạ cũng gần cách có 20 cây số thôi à cái lần đầu tiên khi mà mình gặp mẹ chồng á mình có ấn tượng điều gì không dạ lần đầu tiên là lúc đó là đám dỗ rồi em về đó lúc đó chỉ ờ, mới quen rồi cứ nghĩ là bạn thôi chứ chưa có nghĩ gì sâu sắc hết trơn á rồi gặp mẹ mẹ hỏi là có chịu làm dâu của mẹ hôm lúc đó hết hồn cũng <laughs> hết chưa hồn. có chuẩn bị tinh thần rồi cũng à. cảm thấy mẹ hiền dễ thương lắm ừ. vui tính dâu ờ, thấy nít quá dễ thương quá cô hả khờ khảo hiền lắm mấy hiền mẹ chồng thương lắm bởi vì ờ, chú Hường Linh biết làm sao không bởi vì thương họp bữa nay hai mẹ chồng bằng bà mẹ chồng bằng dâu bằng áo vàng không dạ thì về làm dâu được không cô được mà nó nợ ngay nó làm dâu thì nấu ăn này kia thì cũng bình thường thôi cũng không được gì ngon quá có khi nấu nồi canh mặn chú biết không mẹ ơi mặn quá cái mẹ thử thôi nó mặn thì con à, đổ nước lạnh vô mình đi một ngọt trong đường tí vô làm gì ăn nấy nó cũng còn khờ nhà cửa quét dọn chăm nhà sóc nhà cửa quét dọn thì con nhỏ này nó nó ngủ chưa nó ngủ tới 7 giờ thức gì tôi 5 giờ 4 giờ gì tôi làm chứ cái đứng gì ra đến cái đứng đứng dòm bà chồng cười cười nha cái nói à, cười gì mẹ làm hết làm dâu hết trơn còn gì đâu cười nữa <laughs> không biết là mình trẻ tuổi như vậy mình về làm dâu rồi cái điều gì gây khó khăn cho mình nhất ha chắc chuyện bếp nút thôi tại vì em lúc ở nhà thì em cũng không biết nấu ăn ừ. rồi về thì mẹ cũng dạy từ từ cho biết giờ cũng được nấu sơ sơ thôi dạ hả cô thấy là hai mẹ con là hợp nhau điều gì nhất hợp nhau là điều uh, ngủ đi siêu thị mua sắm chú biết không bố mẹ mẹ đi vô đây ăn uh, gì không biết hai cái đồ gà rán gà giò vịt gì không biết ừ. kêu vô hai hai cái đồ biết chú biết nhiêu không chín chục ngàn chú gì đó hả trời ơi nói thôi con ơi mày ăn mua này ăn gì mắc cái gì mày thôi không có vô ăn cái này nữa nghe mày mẹ ăn cho biết chứ người ta cũng thương mẹ chồng kêu ăn cho biết giờ đó mẹ chồng bây giờ đâu có vô siêu thị đâu dạ. nhờ dâu ngủ đi biết đó em về rồi em gỗ mẹ đi siêu thị rồi đi uh, uống trà sữa trà sữa rồi, rồi ờ, đó nó trà sữa em tôi còn biết chưa biết trà sữa nữa đó trà mà sữa con ngon. dâu nó còn gạnh hơn tôi nữa đó mà cô uống cô thấy sao hả ngon lắm à ngon hả mỗi lần nó đi về mẹ nó gì nó mua cho cô ba người nhà ba ông và chồng hộp bà và chồng hộp thằng cháu chồng hộp ba hộp trời à. uống riết ghiền luôn hả ghiền luôn đó rồi tôi kể chú nghe nghe rồi nó mẹ ơi mẹ nhức mổ để con dẫn mẹ đi siêu thị chỗ đằng này nè có bách xa im lắm đứa biết bách xa nó bự như nè cái vô nằm cô cô đâu biết hồi đó giờ đâu có biết cái chỗ bách xa đâu vô chỗ nằm á trời nó nó nó nó giận ở ở, ở, sau lưng như nè <laughs> trời ơi nó giận theo im thiệt ha mà về nhà hả năm ngày chưa hết tôi đi chích thuốc ba ngày luôn trời đất ơi thế là thôi con ơi mày mới mốt mày đừng có dẫn mẹ đi vô chỗ này tao không có chịu cái chỗ này đâu nó đấm tao quá trời luôn rồi nó không biết chỗ massage con nhỏ này là kỳ cục thiệt kỳ cục cái này chắc à. nó giết bà vợ chồng hay nó thương bà vợ chồng không biết nó nữa nè bữa nào cô lên đây hả con rủ mấy đứa bạn con dẫn cô chỗ massage êm hơn à. im không im im thì đi à chịu nha mẹ im đừng đừng có quết mà đi chích thuốc không chịu à không có quết đâu nó không có quết nó nhẹ nhàng lắm không quết làm gì cá thác lát vậy <laughs> phải cái à, cái ghế đó có mấy cây nó cứ quết rồi quết rồi quết thì là đúng trời không trời ơi cái đó đó hả dạ trời mấy cây nó quết quết thôi cái đó không được đâu <laughs> không nó quết như nó cái cây mà nó quết vô lưng mình không, không được không bây giờ là không có quết nữa không quết nữa massage rất dịu dàng nhẹ nhàng cô đi không hả về bán mấy già lúa lên chơi chơi chơi à không sao <laughs> dễ thương con dẫn mẹ đi con dâu dẫn đi mới biết dạ con dẫn mẹ đi siêu thị rồi con dẫn mẹ đi ăn mì cay nhưng mà mẹ không chịu đi ăn mì cay cấp độ mấy mì cay gì tôi có biết mì cay mẹ không chịu đi nên không đi con mua về con nấu cho mẹ ăn ờ, mà mẹ than cay quá mẹ không cay ăn không được đâu bữa nào dẫn uh, mẹ chồng đi nhậu bữa đi nhậu nhậu à tôi cô nấu rượu <laughs> hai chục năm trời ơi thử một lần một xị rượu trời ơi cô nấu hai chục năm luôn nấu một ngày là sáu nồi mỗi cái tết thì cô bán 400 lít rượu trời đất ơi thử uống cái... rượu, uống rượu dữ không thử cái ghiền đó uống ghiền luôn hả ghiền đó bữa nào rượu uống dâu uống không uống uống hả mình không biết nó có dám uống bà chồng không uống uống hả <laughs> có bao giờ dạ. hai mẹ con ngồi uống rượu với nhau chưa chưa dạ chưa em chưa. sợ uống rượu lắm em dạ. không dám uống rượu không, uống bia thì ừ. có một hai ly thôi trời ơi vậy là đấu bằng mẹ chồng hả cô hả trời ơi tối ngày thúc thích đi ngồi cái mẹ hỏi mình ngồi cái tao hoài mẹ ơi nhớ chồng quá còn thằng kia nhớ vợ quá tôi nhớ vợ nhớ chồng mấy mày ở <laughs> thằng nhớ vợ thằng nhớ chồng vậy cứ vợ cứ chi vậy tôi la nó trời á ngồi gần gần nhớ chồng quá mẹ nhớ biết sao giờ chú Quỳnh Linh dạ thấy thương cô quá. biết sao bây giờ dạ cũng tội nghiệp con thương nó còn hơn con gái nữa dạ. con gái cô gã chơi rồi có con dâu út này cứ nó ở nhà thôi nhỏ này đưa chồng nó đi ờ, qua hàn quốc á dạ. lúc mà cứ về 7 ngày đó ở đưa đi hai đứa nó ôm nhau khóc cô cũng khóc luôn đó đó cô tội nghiệp con dâu nói chứ không có chồng ở nhà đó là hai mẹ con cũng tâm sự chia sẻ nhau đúng không dạ Có ngủ chung không ngủ dạ chung không ngủ chung nó có cho ngủ chung đâu sao vậy ngủ chung cho nó buồn cho đỡ nhớ chồng nó coi cho thôi mẹ đừng ngủ con ngủ hên con à vậy buồn lắm ờ ngủ chung mình dễ tâm sự mình dễ chia sẻ hơn nó có cho ngủ chung đâu Mất cỡ cho nó nó mất cỡ nông tròn ngủ nhưng mà ở nhà hai mẹ con có điểm nào mà chưa hợp nhau không dạ có cái là mẹ thì thức sớm quá à. ba à. bốn giờ sáng mẹ thức rồi Tùm, mẹ nói em ngủ nướng <laughs> ngủ nướng mấy giờ vậy mà kêu ngủ nướng 7 giờ 7 giờ nó ngủ 7 giờ chứ cô mong muốn là bé dậy mấy giờ bé ngủ cũng đừng à, có ngủ, ngủ chưa không thức dậy là nhà cửa quét dọn có khi nó ngủ cái cô lau nhà cô quét nhà rồi hết trơn nó ra rồi đâu có chuyện gì làm đâu cô làm hết nhiều khi khách qua người ta đi ngang người ta hỏi uống dâu đâu mà sao cô có nhà à. rồi à, cô trả lời nói dâu đi đám không có nhà thương cỡ đó thương đó. cỡ đó luôn á thương cỡ nào nó ngủ chưa cỡ nấy <laughs> con nhỏ này nè ngủ chưa thương cỡ nào ngủ chưa càng cỡ thương nó càng ngủ à. càng thương nó càng ngủ nó còn dâu chứ phải con gái tôi lấy gôi tôi dốc ngay cái đít đó <laughs> cho nó hết ngủ chưa luôn ừ, tối ngày cái... cự mím mím với bà vợ chồng vậy đó hả bà chồng nói gì cự mím mím mím vậy đó bà gặp là cự gặp là cự ha à. à, vậy... thương nó cái chỗ đó đó chú ơi Đúng thương rồi. lắm chứ mặt nó nhăn nhăn là cũng, cũng bực mình lắm à mà không biết trong lòng có ghét mẹ chồng không thấy nó thương lắm dạ không thương không. mẹ không. như mẹ ruột con vậy đó con dâu có giặt quần áo cho mẹ chồng không dạ lúc đầu thì có giặt mà con mới đi um, bệnh viện về á mổ tay không về mổ tay ờ, đâu nó mẹ giặt, giặt cho con mẹ làm tất cả không cho nó làm làm đau cái vai này nè không cho nó làm Trời ơi Cưng lắm Con kêu mẹ để uh, hai bữa đi rồi giặt máy giặt Mẹ nói tốn tiền điện <laughs> Giặt hai bữa Là mẹ giặt tay luôn dạ, hả? Giặt tay à Trời Giặt tay, nhà có máy giặt nè Cô là sáu mấy rồi cô hả? Sáu sáu rồi chú ơi dạ. Sáu sáu con dâu của hai mươi mấy à Trẻ một cái sự chênh lệch rất là lớn Nhưng ở đây thấy là toàn là mẹ chồng phục vụ con dâu không à Mấy con nít này nó ngủ chưa lắm chú ơi hai mẹ con mình có kỷ niệm nào đáng nhớ không dạ kỷ niệm là khi mà em ở bên chồng á em điện về á thì em mẹ nghe điện thoại mẹ khóc quá trời mẹ nói mẹ nhớ em nhớ đi lâu không mình đi lâu không dạ em đi có 3 tháng rồi à. ừ. nói chứ uh, mẹ chồng 36 tuổi có con dâu 23 tuổi cưng không hết mà cưng không hết mà à, hôm nay thì uh, chồng của con có uh, thư từ Hàn Quốc dạ. gửi về wow. đây á chú đọc cho con nghe nha anh say 안녕하세요. 오빠 사랑해. quá trời. Cô hiểu con nói gì không? Không biết gì hết. Con nói con còn chưa hiểu mà không sao hiểu, không hiểu? Không hiểu. Thư chồng như sau. Xin chào chương trình mẹ chồng nàng dâu. Mình là Minh Chiến, chồng của Kim Chi và con của mẹ Thiện. Hôm nay mình biết được mẹ và vợ tham gia chương trình nên mình viết lá thư này với những lời muốn nói với mẹ và vợ mình với vợ cưới nhau được mấy ngày thôi mình phải bay sang hàn quốc tiếp tục công việc nên mình không được ở nhà với mẹ với vợ nhiều thời gian đầu á về làm dâu nhà mình vợ còn vụng về không biết nấu ăn hay thức 6 7 giờ để mẹ thức sớm hơn để mẹ nấu ăn vợ còn nhỏ nên hay vậy thôi Nhưng mẹ nói rồi Xong mẹ cũng không có để bụng Mẹ thương vợ nhiều lắm đó Qua chương trình Anh nhắn với vợ là Anh đi làm xa Không ở gần em Em ở nhà Ráng giữ gìn sức khỏe nha Ngoan với mẹ Để mẹ cưng chiều Con cũng muốn nói với mẹ rằng Mẹ ở nhà Nhớ lo sức khỏe nha mẹ Mẹ đừng làm sớm để vợ con làm cho Con bên này tranh thủ thời gian sẽ về thăm gia đình thăm mẹ và vợ con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi anh nhớ vợ nhiều lắm đó thương em con thấy sao con không nghĩ chồng con giết được như vậy đâu <laughs> tại vì chồng con suốt ngày không rồi đó không có dâu mà khóc nè mày chồng con suốt ngày cứ làm thôi ít có nói chuyện mà thương yêu lắm em cũng muốn nói với chồng em gì không chồng em đang xem chương trình đó em muốn nhắn với chồng là chồng cứ yên tâm đi làm ở xa đi em sẽ cố gắng ờ, ở nhà ngoan rồi phụ mẹ làm công chuyện nhà đợi chồng về xong <laughs> cô muốn nói con mình gì không cô cô nói đi cô thì ờ, cô nhắn nhủ con trai con thì gắng bển an tâm lo làm đi thì mẹ thì cũng thương vợ con dữ lắm cái chuyện gì không biết thì mẹ dạy con cô có muốn dặn con dâu mình gì không muốn nó thay đổi điều gì không thì mẹ dặn con gì nè con thức kệ sáu giờ con thức đi thức con làm tiếp mẹ nhà cửa lau quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ thôi nghe dạ nghe dặn chưa dạ nghe rồi dặn nó thì nó dạ mà nó dạ vậy chứ nó có mận đâu thì cô mận luôn có Tại không mày mau quên lắm trời mày qua qua mày rảnh thân tao nữa trời ơi nhỏ này nó <laughs> nó còn trẻ nó còn thua già nó không nổi á trời thấy thương quá à nay lên đây vui quá à có dặn con dâu vậy hứa với mẹ chồng gì đi dạ hứa là ừ, khi mà con tay con khỏe rồi con sẽ phụ giúp mẹ nhiều thứ trong nhà không bây để giờ mẹ thức sớm mẹ đừng có làm mẹ để nó đi con thức con làm nấu nhớ nha <laughs> nhớ, nhớ nha. nhưng mà mẹ cũng nhớ nha mẹ đừng có làm nha. Ờ, nhớ nhớ ngủ được. tới 12 giờ luôn cho con mận. Dạ. à. mẹ mẹ chịu ngủ tới 12 giờ là mọi thứ trong nhà là con làm hết à, ừ. vậy đó à. à, mong rằng con cô sẽ coi được cái những hình ảnh này và sẽ cố gắng à, làm lụng rồi một ngày về sớm để, để chung sống à, ở gần bên mẹ với vợ ha chúc cô à, mạnh khỏe và chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc xin gửi tặng một kỷ niệm